tình tăng ni cái lang ni à tăng tình tình a à tăng ni hỡi tình là tăng rằng mà thì treo ý lên ý ai cây à bưởi ô tình rằng là cây bưởi ôi hự rằng là ấy hự giang mi hoai a lai a ôi hự răng ai bóng mi đèn là rằng đèn ý hoài nhờ ý đôi người là người bên ấy cùng rằng bước ngã ra là dài kêu đèn là kêu đen ly nói à, cái rằng là thì treo ý lên ý ai cây à, bưởi à, ô tình rằng là cây bưởi ôi hự rằng là ấy giang y hoai a lai a la hoai ôi hư răng ai người ta ý ôi hự ấy à hai hết ô tình rằng là hai hết ôi hự rằng là ấy hự thì ý ta ta đây chiến ý a à, canh a là triệt ý a là triệt cành nói cái rằng là à. thì tôi chiết cành chiết ni cành để cối à này hư ý à này hư cho cây ấy cây ô tình rằng